hồng cho anh mừng đất anh trong vùng khoai nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai phai chân năm ngón xinh ngoan xin em đi trong nắng chang chang